rồi ok xin chào toàn thể anh em ba miền bắc trung nam đó lại đến với cơ sở Lọc phát tài ha đó bữa nay Lọc phát tài sẽ cho review cho anh em một bộ môn là ví đổi bài ok cho anh ví đổi bài nha anh em ví đổi bài đây hai cái ví đổi bài đây ok chưa hộp của nó đây anh em đó ví đổi bài nha anh em như anh em mình cũng đã từng chơi rồi ra thị trường anh em mình chơi rồi có rất là nhiều loại để đổi bài ha như ví đổi bài quần quần đổi bài áo ha áo đổi bài đó nón đổi bài đó anh em mình chơi cái gì cũng được hết độ chế vô bất cứ cái gì cũng được hết anh em mình chỉ cần liên lạc qua bên cơ sở lọc phát tài đó nhấc điện thoại lên gọi qua bên mình mình sẽ độ chế cho anh em ha chuyên về độ chế luôn nha anh em đó ví đổi bài nè bữa nay mình sẽ review cho anh em là ví đổi bài đây đó anh em mình nhìn kỹ nha đây là một cái ví nè đó ví bình thường nha anh em ví anh em mình chơi bình thường đựng tiền đồ được hết nha anh em đây những khe đựng tiền đây đó ví đổi bài nha anh em đó anh em mình đựng tiền vô đây đều được hết nha đó như ví bình thường luôn ok chưa anh em mình nhìn kỹ lại nè đó để chứng minh để thẻ gì được hết nha anh em đó như ví bình thường nhưng mà nó được cái là đã độ chế vô để anh em mình chơi công chuyện với người ta ha đó đây gọi là ví đổi bài ha đây mình sẽ lấy bộ bài ra mình sẽ test cho anh em vài cây coi cái hiệu quả của nó như thế nào ha đó anh em mình lúc trước ra sòng sới anh em mình cũng chơi rất là nhiều loại rồi ha nhưng mà bữa nay mình review cho anh em là ví đổi bài đó anh em mình có muốn có thắc mắc gì á thì cứ liên hệ qua bên cơ sở lọc phát tài nha muốn độ chế gì bên mình full hết nha độ chế từ áo quần cho tới giày dép luôn nha anh em đó đây mình đã sóc xong cái bộ bài ha đây mình bỏ ra đây mình cho anh em xem cái bộ bài luôn coi bộ bài bộ bài bình thường nha anh em bộ bài chợ nha đều đổi được hết nha anh em đó bộ bài bình thường nha cứng nè đó ok chưa màu sắc như như bài chợ luôn nha không phải là bài lỗi hay bài ừ. gì hết anh em mình cứ chơi bài chợ là được hết đổi được hết đó như anh em mình chơi xì dách đi đây mình chia ra xì dách ha xì dách uh, hai người thôi nha đó mình đều có thể đổi được bài hết nha mình cho dù mình có chơi tay cái hay là tay con mình đổi được hết nha anh em đó mình lật lên luôn nè người ta xì dách rồi bài này bỏ đó mình chơi tay cái hay tay con mình đều đổi được hết không quan trọng là bắt buộc phải làm cái nha anh em đây đó giờ mình kéo lên nè cho mình kéo quát đi mình kéo quát một con tay đầu thì mình giấu điền con đi mình chơi bài mình giấu bài dông sòng luôn nha anh em mình bỏ vô nè là nó rút vô nè đó nó rút vô mất một con nha anh em ok chưa rồi anh em mình nhớ cái con trong này là nó có con gì hồi nãy mình bỏ con 7 vô đúng không đó mình nhớ con này là có con gì chập hồi nữa mình ừ. có quát hay là thiếu điểm thiếu nút gì đó anh em mình sẽ đổi ha ok ha đó đây mình chia ra đó như đây là 13 nè mình kéo lên nè đó như mình thiếu nút mình kéo cho linh luôn rồi linh luôn đây ok chưa này 21 luôn cũng muốn bài mình chơi hơn dưới ta mình sẽ test vài cây cho anh em xem đây coi như nó quát đi ha hồi nãy mình đổi là con cây 7 đúng không mình sẽ bỏ con tiên vô con già vô đó mình rất chi là nhanh nhẹ luôn anh em mình chơi mình phát một đổi phát một là nó ra nè đó rất chi là dễ chơi và dễ đổi nha anh em đó anh em mình chỉ cần đưa cái khớp tay lên vậy nè ok anh em mình nhìn rõ nè đó anh em mình chêm tay vô đó anh em mình chêm tay vô anh em mình đưa vô nhẹ cái đẩy vô là nó đẩy cái bài kia ra đó rất chi là dễ dễ đổi luôn không ai có thể biết hết đó ok chưa anh em nè đổi lại cho anh em xem nè anh em mình chỉ cần kê lên thôi kê nhẹ lên thôi anh em mình đưa vô nó sẽ đưa nó sẽ đưa bài ra cho anh em đó rất chi là dễ chơi ra sòng sới giờ cũng ít người biết anh em mình chơi cứ cẩn thận anh em mình nhanh tay nhanh mắt là được anh em mình quan trọng là cái tay của mình sẽ nhanh nhanh là được đó không ai biết cứ nhanh tay là được nha anh em đó đó anh em mình thấy hiệu quả của nó như thế nào rất chi là chuẩn nha anh em đây về là vị trí cũ như hồi nãy nè đó nhưng mình mình bỏ bài vô thì mình phải nhớ là nó có con gì ở trong để mình đổi bài nha anh em đó như anh em mình á bỏ là chỉ được bỏ một con vào thôi nha anh em bỏ một con vô thôi và lấy ra một con thôi chứ không có được bỏ nhét vô hai ba con một lúc nha đó anh em mình chỉ cần nhét được một con một con một thôi chứ không phải nhét là lần hai ba con vô chổng là nó sẽ bị dính luôn ở chổng luôn rồi thấy không đó rất chi là dễ chơi nha anh em anh em mình vô chuẩn bị vô Tết rồi anh em mình lại sắm một cái về giá cả thì rất chi là hợp lý ha đó anh em mình chỉ cần sắm một cái về anh em mình chơi những ngày Tết đó rất chi là dễ chơi dễ xài luôn anh em anh em mình mua một cái về anh em mình chơi mấy ngày Tết ha đó xem lại cái ví nè rất chi là bình thường không có gì khác hết ví nào cũng được nha anh em anh em mình chơi ví nào cũng được hết cứ sách ví lên bên mình độ chế hết nha anh em còn anh em mình chơi ví không được á thì các những cái video sau mình sẽ độ vô quần vô áo ok ha mình sẽ quay video lên cho anh em xem tham khảo đó còn anh em nào á muốn mua hàng và đặt hàng trong những dịp Tết này thì hãy liên hệ sớm cho bên mình nha đó liên hệ bên cơ sở lọc Phát Tài theo số điện thoại 0981 521 779 0966 521 779 ha đó rồi ok xin chào toàn thể anh em nha